um, RUSI là gì đó là cái IP từng cái màng cá nhân riêng của, của mình thì trong phần này thì uh, ở đây uh, cho các bạn xem là cái cách setup up của mình ở trên từng cái uh, cái cái browser cái Firefox nha vì ở đây là cái dạng proxy khi các bạn mua thì nó gồm có IP này uh, boss này uh, user và bắt buộc nha đây IP này boss này và user bắt buộc này thì mình tạo ra những cái browser của Firefox có thể là trên một cái um, cái máy ảo của VMware thì chúng ta có thể là nuôi cả khoảng 3 hoặc 4 cái profile cũng được ở đây mình nuôi cũng khá là nhiều profile này ha Firefox nó có tạo ra được nhiều profile mà trong phần này khi ờ, các bạn ờ, login vào trong cái ờ, Firefox xong á thì các bạn nhớ à, chọn cho mình ở trong cái phần file setting này, này đấy các bạn chọn setting nha à, rồi sau đó là các bạn um, gõ search là chữ proxy rồi sau đó các bạn click vào cái chữ setting đó. sau khi chọn setting xong á, thì các bạn chọn menu profile uh, ờ, confirm bạn copy cái IP này vào IP này là IP màn nha à, dán vào đây đấy rồi sau đó copy cái bot à, cái bot của mình cái dịch vụ này là 80000 dán vào ha rồi sau đó mình chọn also user this pro proxy rồi chọn ok thôi rồi sau khi xong rồi á, thì à, mình sẽ dùng cái trình duyệt go trong net này mình à, nó nó bắt um, login vào user nhé thì các bạn uh, copy cái uh, uh, user này và bắt buộc dán vào ha đây các bạn dán cái phần này vào để các bạn uh, sign up À, sign in vào và bây giờ các bạn có thể là xem cái IP proxy này có đúng hay không các bạn uh, um, group hor.net ha rồi các bạn thử check xem nào đấy trong phần này thì uh, chúng ta có được một cái pro, uh, một cái IP của US nha à, và mình check xem cái uh, à, DNS về proxy về blacklist coi uh, các bạn xem thử nó có bị uh, tích màu đỏ không có bị uh, bị bị dính blacklist hay không đấy thì đây là cái quá trình mình tạo một proxy như vậy ha rồi à, trong cái vấn đề về multi ạc đó thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn về một cái bài um, những điều nên tránh spam app uh, chết ừ. app ở trên uh, tài khoản Google Developer thì tất cả những cái này các bạn cũng cần phải xem lại uh, phần này nha